bây giờ mình sẽ test thử cho nó chạy nạo dừa kiểu gì nhá đây là một quả dừa này máy vào đi mình bắt đầu thử nhá bắt đầu cho nó quay tốc độ chậm thôi Đấy, dần dần này Đấy, tốc độ rất nhanh nhanh nhanh trao đổi rất nhanh đấy là làm chuẩn quả vừa là chỉ cái dây thôi